Stop talking that biff shit out there, man. We trying to have a good time up in this bitch. We here with good music, good homies, and good weed. Fuck your fighting about. Holla, you know who he is. Chief M, FSR. GBR bitch I don't care I'm fucking high Genius. Lại một lần nữa suýt quên ngày mai uh -huh. Nặng nề cái đéo thì say goodbye Vì cần lạc quan thêm một điều dài Let's go. I don't care I'm so blue that shit, help? Yeah, cue that shit, bro. ba miền hợp lại là bất bại đã hai đã biết mày là ai thế giới xung quanh không tồn tại tao đi trên con đường mà tao không nhìn lại tụi mày tao đã là phía sau tương lai việc rap ở trên đầu vì đi mất đi có lẽ là tin xấu nhưng tin xấu hơn việc rap đi về đâu đêm nay tao sống trên khúc nhạc cùng với thứ tao gói trong giấy bạc đưa bật lửa thêm sức nóng trong nỏ tao giờ đã nhờ đầy bông chi mô ly tụi ta có đủ Việc rap đêm nay tụi ta có tụ Em đi em ấy cứ gọi kidney Who fuck with và vào game với trẻ là quay đó chưa còn trẻ thì cứ dùng sức khỏe mà quay tao là kẻ mà hay tao phiền phức thì đây tao xin dứt thì bẻ dòng tin tức thứ mà hiện tại tụi tao đang kinh nhất không phải là bày mà chính là xã hội chứ mà nói thiệt tới giờ tao thích beef thì cỡ tuổi quay tao chấp luôn cả đội nha còn xuống dùm đi đừng chấp nhận đừng làm chi sao không thử cùng chung tay làm việc lớn lời không đủ dài cường luôn đủ đại cách thức thay người anh em phải cùng quay nhau tiền sớm các đồng thành khó tao sắp nói dòng thành khác ô chỉ có biết tao sắc mặt thành tôi đó trong thành bắc sao không thắt chặt đường lối bỏ đạo thành phật bay đưa tao cái bồ là được rồi lại một lần nữa suýt quên ngày mai nặng nề cái đéo thì say goodbye vì cần lạc quan thêm một điều gì quấn khi thấy cần là cuốn Lượng chân cao khi nào cần thì xuống Cỏ hơi khô khi nào khát thì uống Say nhẹ nhẹ về thì flow mới cuộn Hennessy khi nào cần thì khui Pass một round đi ém và là vui Rap việc có gì đâu tụi tao thích thì viết Quăng biết là viết mày không thích thì biến Để tao đổ ly này cho vi đi Truyền điếu này cho Soul, bass Rót thêm một ly nữa và mời Lil Shady Salute one time for việc rap Nhân tài của ba miền luôn tạo nên kiệt tác Nhựa khay còn dính đầy trên tay Mày cứ hút từ từ để con thấy đường bay Hôm nay tụi tao hai, hôm nay tụi tao say Âm nhạc là cầu nói God damn, so high hơn chỉ vì họ cũng thêm đi Underground cũng thêm việc rap cũng thêm đi God damn it, let's go cứ cuốn thêm đi, cuốn thêm đi uh. Em nghĩ hôm nay anh muốn lên kỳ, muốn lên kỳ uh. Ờ. Thôi để lại mọi chuyện ngày mai đó Và cái mình cần bây giờ là điều to oh, oh, oh, oh. I don't care, I'm fucking high Lại một lần nữa suýt quên ngày mai Nặng nề cái đéo khi say cứ điều dài